Angola Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với khoa học TypeScript cơ bản bài số 12 Chúng ta sẽ học về casting hay còn gọi là ép kiểu Trước khi đi vào bài học thì chúng ta sẽ chữa bài lần trước Bài lần trước là chúng ta học về function và hãy liệt vào chỗ trống để B có thể nôn được thì uh, Đáp án của bài trước sẽ là chúng ta sẽ điền thêm dấu hỏi chấm sau khi sau tên biến. Và xin chúc mừng các bạn đã có những câu trả lời à, đúng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào bài học của ngày hôm nay về casting. Thì công thức để casting là tên biến cách từ khóa s và cách ừ, kiểu của ờ, bạn muốn cắt ở đây trong ví dụ là kiểu string chúng ta sẽ đi vào thực hành trong phần thực hành thì chúng ta sẽ khởi tạo một biến x ờ, và chúng ta sẽ gắn giá trị khởi tạo giá trị đầu tiên là 123 là kiểu in sau đấy chúng ta sẽ khai báo một biến y và chúng ta sẽ là cast x sang e s string và chúng ta sẽ tính len của x vì à, hàm à, vì hàm à, len này không thể dùng với ờ, kiểu số được nên chúng ta phải cắt x sang kiểu string và chấm len nhưng ở đây là lỗi cú pháp vì ờ, khi bạn muốn cast thì ờ, biến trước đấy phải là thuộc kiểu undefined vậy chúng ta sẽ khai cho biến x này là undefined xin lỗi các bạn kiểu x này phải là kiểu ăn nôn thì chúng ta mới cắt được đây sau đấy thì chúng ta sẽ lốc ra màn hình số ký tự của về biến x số ký tự của biến x chính là y đấy đây tiếp đến thì à, chúng ta sẽ học thêm một kiểu cắt thứ hai là chúng ta sẽ dùng cú pháp ngoặc nhọn kiểu dữ liệu và đến tên biến ở phía sau tương tự như ở đây thì chúng ta sẽ không dùng x string nữa mà chúng ta sẽ dùng cặp nhọn string cách x ở đằng sau Vậy thì chúng ta sẽ đều cắt được thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thử ờ, biên dịch và chạy chương trình của chúng ta. tsc tại cutting.ts và chúng ta sẽ chạy có lệnh node cutting.js như các bạn có thể thấy là chúng ta vẫn bị báo là undefined do kiểu số không thể tính lang được chúng ta sẽ đến với kiểu cắt cuối cùng đấy là forecasting XS annual S number như các bạn có thể thấy là và bài đầu của chúng ta thì chúng ta gán luôn x bằng 123 không cát thì ở đây sẽ bị lỗi vì vậy chúng ta sẽ phải cắt hai lần yes unknown sau đấy mới cắt sang string thì sẽ không bị lỗi nữa nhưng do